ok anh em bây giờ thì à, Khá sẽ giao đồ cho anh Long Nói chung là ở Bắc số 1 này thì à, Nó cũng không có đồ gì nhiều anh em Tính ra anh Tùng hơn 40 à, con bốt xanh chẳng có đồ gì Và sẽ Khá sẽ cập tổng kho cho anh em xem à, Đồ tầm trung á Thì ở bên kho bên này cho anh em xem Đây Bắt số 11 này thì đồ tầm trung bên này em mày Có nhiều đồ rất là khó chịu em mày Đó cái này thì à, sinh lực cao được khả lái cho anh em đọc thôi Rồi cái vũ khí này khăn lôi 19 đó cũng chạy thua rồi cái này sát thương 21 thì hàng con tóc lúc này có cái chùy tóc thì lại không có sát thương cũng bức xốp luôn cái này thì rất đẹp ngoài lại không có tóc đó bắt số 11 rất là bựa nè rồi khăn lôi 16 khăn độc khăn băng trả làm chậm 20 ba đô tầm trung anh em ơi sinh lực cao cho ba một đôi giày à, tóc làm chậm 40 dòng 2 không thua đó chân chúng độc 20 2 40 120 130 sinh lực lực đóng banh 130 sinh lực cao 130 sinh lực này kháng banh mấy kháng banh bỏ đi 20 30 kháng banh bỏ đi còn kháng banh rồi này mà chón dòng 1 kháng banh kháng banh 20 20 6 á ba đô này để cho nên nó xài cho 120 kháng banh 120 sự nội lực rồi chón có 10 điểm 11 điểm thấp quá rồi 130 luôn rồi đó bên này tầm trung như vậy anh nè rồi bên này cho anh em xem thì à, có được một số đồ có thể bán ra tiền đó đây nè <laughs> đây nè em ngọc bội 540 sinh lực nỗ lực cái này bán được 5 đến 10 kim khoảng 300 nghìn đến à, uh, 600 nghìn à, ngọc bội này cũng tầm giá đó luôn à, ngọc bội này cũng tầm giá đó luôn đó, 5 đến 10 kim server này nhiều rồi nè hiếm là hiếm mấy cái chón dòng một này mà hiếm này nhưng mà khả ngưỡng tầm nhỏ đó thôi nhẫn này cũng được nè đó chón dòng một luôn rồi mình bắn uh, hai chắc là một đến hai kim quá bèo hồi lúc này có nhận không băng 23 sinh lực 128 thì giám động 20 nỗ lực bán cho thằng em một kim luôn rồi con này của anh Lâm 540 sinh lực nỗ lực thằng phá 16 chắc cũng tầm 5 đến 10 kim tầm đó này. rồi kháng lôi 26 sinh lực nỗ lực rồi bây giờ đây Bắt 61 này thực sự là về bờ thì cũng chưa về bờ lắm nè Chưa thấy cái nào mà siêu phẩm em ơi Toàn cứ ờ, vài kim vài kim thôi Nói chung là lỗ, đừng nói bắt này chắc lỗ Bắt này chắc lỗ không phải lợi Đầu tư khá là nhiều mà toàn sida thôi Ok, anh em xem video đừng quên ờ, đỡ lại cho Khảo lại cho sẻ ủng hộ cho anh em ơi Và tiếp theo sẽ đánh những bắt số 2, số 3, số 4 này nọ Sẽ cố gắng đánh cho anh em xem nhé Rồi, cảm ơn em rất nhiều Chúc anh em một ngày mới vui vẻ Bye bye